Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Bicut cùng bà bếp nha Hôm nay Bicut sẽ gửi tới cả nhà một món ăn với hương vị ngày xưa ngày xưa hương vị đồng quê của các bạn đó là món bánh bò dừa nướng các bạn nha mà hôm nay mình sẽ làm bằng bánh bò dừa nướng bằng chảo các bạn nha nó tiện và ngon các bạn nha đó, với lớp vỏ giòn giòn bên trong là bánh à, thơm nước cốt dừa nha cuối cùng là nhân dừa sợi rất là ăn rất là sực sực bạn rất là ngon các bạn ơi rồi chúng ta cùng vào bếp nào Ok và nguyên liệu chúng ta sẽ có như sau là đầu tiên ta sẽ có nước cốt dừa là 150 ml các bạn nha nước dừa cốt dừa là béo tươi xay sẽ ngon hơn các bạn nha rồi bột năng sẽ có là 150 g cùng với 25 g bột gạo và chúng ta sẽ xay lá dứa với nước để lấy khoảng 20 ml nước cốt lá dứa các bạn nha cùng với nửa gram hoặc là một gram muối nè và sẽ có khoảng 2 3 gram bột đỏ các bạn baking powder đó và hai quả trứng gà cùng với khoảng 20 25 gram đường các bạn nha đó mình sẽ chia ra mình sẽ ờ, là xay cho mình sẽ xào chung với cái ờ, dừa mà dừa sợi đó là 50 gram các bạn nha rồi chúng ta bắt đầu làm nha đầu tiên chúng ta sẽ trộn cái hỗn hợp nước cốt dừa với nước cốt lá dứa lại sau đó mình sẽ trộn với à, phần bột nở nè bột à, năng với bột gạo nha đó sau đó mình sẽ à, ray lại bạn nha thì đường mình sẽ chia ra mình sẽ cho phần đường chung với cái hỗn hợp vậy luôn đó và sau đó mình sẽ cho hai quả trứng gà vào đó, mình sẽ trộn chung mình sẽ ray lại nữa đó. rồi sau đó mình sẽ để khoảng cỡ 50 phút nha ủ ủ ra hỗn hợp nó nó mịn các bạn để lát hồng mình sẽ à, áp chảo đó, mình sẽ chiên kiểu như nướng bằng uh, chảo bằng nha ok tiếp theo mình cũng sẽ đập hai quả trứng gà mình sẽ khuấy đều mình sẽ trộn chung với hỗn hợp nước cốt dừa với nước cốt lá dứa các bạn nha sau đó mình sẽ cho hỗn hợp bột uh, năng và bột gà các bạn nha mình sẽ khuấy đều lên ok và cuối cùng mình sẽ cho hỗn hợp này qua ray để loại bỏ những cái lợn cỡ các bạn để được hỗn hợp mịn mịn nhất có thể nha à, để mình à, đổ sẽ đẹp hơn các bạn nha Ok và tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình uh, xào cái à, dừa sợi chung với à, đường các bạn nha đó. này phải dừa các bạn nên dùng những dừa mà sợi dài dài sẽ ngon các bạn nha đó. sẽ xào chung với cái phần đường đó. sau đó à, mình sẽ bắt đầu mình làm cái phần bánh mình chảo đó. ok bây giờ bắt đầu làm bánh cho các bạn mình sẽ bắt đầu đổ bánh nha thì mình sẽ dùng dầu của bạn mình dùng cọ mình quét cái uh, chảo mình nếu bạn nào có chảo à, chống dính thì càng tốt còn nếu không thể dùng chảo thủng luôn nha không quan trọng đâu tại vì mình sẽ dùng dầu của bạn mình sẽ riêu lửa nhỏ lát nó cũng sẽ tách cái phần vỏ à, khỏi cái chảo rồi sao hết nha rồi mình sẽ bắt đầu mình mở lửa lên mình sẽ hơ cái cái chảo này xung quanh cái vị các bạn ờ, xung quanh cái hành chảo đó, cho nóng đều các bạn nha rồi lát mình đổ sẽ chín đều luôn như đổ cái xèo các bạn nhưng mà sẽ dùng lửa nhỏ nha không phải lửa lớn ok và sau khoảng 1 đến 2 phút thì bánh nó chín thì bạn rất nhanh lẹ các bạn nha đó thấy không các không nó nổ bọt khí rất là đẹp các bạn nha thì quan trọng nhất là lúc các bạn nấu bánh các bạn phải dùng à, cái à, cái đồ phới là phới phới trộn á là dùng cái đồ mà để mình đánh trứng á mình đánh cho nó loại bọt khí ra đánh càng mạnh thì bọt khí lúc mình đổ xuống sẽ tạo cái màu rất là đẹp các bạn đó còn mình chỉ việc lấy à, cái phới hoặc là cái muỗng mình mình bao bì xung quanh đó sẽ nảy cái bánh ra thôi đó ok sau khi mình đã à, lại được cái bánh ra rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần à, dừa đã à, xào với phần đường các bạn nha đó, bây giờ mình sẽ lật cái bánh lại các bạn gấp làm đôi đó à, mình chỉ việc bỏ đĩa thức thôi các bạn rất là nhanh gọn các bạn ha đó rất là ngon luôn các bạn ơi à, mà rất là đẹp luôn nha ok và đây hình ảnh các bạn xem à, rất là nhiều bánh dừa bánh bò dừa nha nướng bằng chảo rất thơm ngon các bạn ơi từ lớp bánh dần vào bên ngoài đó, mềm mịn bên trong và cùng với lớp nhân ăn sực sực dai dai đó, lớp dừa sợi hòa với dừa các bạn ăn rất là ngọt ngọt bé béo luôn các bạn nha ăn rất ngọt làm miệng nha các bạn nha đó, rất là thơm luôn đó bạn ơi rồi rất nhanh gọn chúng ta chỉ cần vài phút thôi là đã có bún đi bún bánh bò dừa rồi cả nhà ơi rồi cả nhà còn gì mà không vào bếp ngay nào giúp cả nhà có những phút đi thư giãn với món bánh này nha hẹn gặp cả nhà ở những clip sau 拜拜。